À, xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng bút mới à, bút này là bút của quyển Chu à, mã bút là 105 à, đối với dòng bút này thì về mẫu mã nhìn cũng giống như là bút SH048 của Ánh Dương vậy bạn à, chất lượng thì mình thấy theo như mình viết thì vẫn thanh đậm vẫn rất là tốt à, cũng được thiết kế cái ngồi ống mực chứa rất là to ống mực này rất là to cho nên là khi mình viết mình bơm mực một lần mình có thể viết rất là lâu đây. thân bút cũng được thiết kế hai chỗ rãnh này rất là dễ cầm các bạn à, ngồi chúng ta viết vẫn rất là thanh mảnh rất là đẹp à, mình thử bút cho các bạn xem nha à, bút này mình đang xài là mực à, màu tím tím hero à, tím hồng các bạn à, trong khi mình viết mình thấy là nó vẫn thanh đậm vẫn rất là dễ viết luôn các bạn nó không có bị xước giấy thì đối với mình mỗi dòng bút mình đều thử qua hết các bạn mình thấy ví dụ như cùng một mẫu mã nhưng mà khi viết ví dụ như dòng này nó mắc hơn dòng kia nhưng mà khi viết mình thấy chất lượng của nó không có thay đổi nhiều thì lúc đó mình sẽ chọn cái dòng bút nào mà phù hợp với túi tiền của bạn hơn à, tiết kiệm được phần nào cho bạn thì mình cứ vẫn tiết kiệm thôi ở trên thị trường hiện tại là có rất nhiều dòng bút nhưng mà khi cây bút nào mình giới thiệu ra đến cho các bạn á thì mình đều về mình đều viết thử và mình đều sử dụng thử qua hết thì cây nào mình cảm thấy mình hài lòng thì mình mới lấy hàng tiếp để mình giới thiệu đến các bạn còn những cây bút mà mình viết về mình cảm thấy mình không hài lòng rồi á một khi mình viết không hài lòng rồi thì mình sẽ không lấy đâu các bạn thì mình viết không im không được thì khi mà tới tay các bạn thì các bạn chắc mình nghĩ nó cũng vậy thôi cho nên là ừ, mình thấy bút nào viết không im à, không có thuận tiện cho các bạn thì mình sẽ không lấy còn đối với bé thì khi mà mình muốn tư vấn cho phụ huynh mà chọn một cây bút gì cho bé thì bé thường là mình sẽ cho viết trước ví dụ như trong bớt của mình luôn luôn có rất nhiều bút thì khi bé mà thích viết bút máy thì mình sẽ chọn một cái bút nào đó trong bớt của mình mình cho bé viết thử một buổi nếu mà bé viết mà cảm thấy mình thấy bé viết là ờ, ok bé cầm được bé viết được và mình hỏi bé mình cũng sẽ hỏi bé là bé có thích không nếu bé thích thì mình mới tư vấn cho phụ huynh là chọn cho bé ờ, cho bé viết bút máy còn nếu mà bé thấy mình thấy bé viết có thể là xước giấy nhiều quá hoặc là viết bị lem mực à, dính tay thì bé viết cảm thấy rất là khó khăn thì mình sẽ không tư vấn cho bút mực cho à, cho bé mà mình sẽ cho bé ờ, luyện với bút bi một thời gian khi nào mà bé viết cảm thấy mình sửa được cách cầm bút cho bé để bé không dính mực vào tay rồi sau đó mình mới tư vấn chuyển bút máy cho bé cho nên là khi mà các bạn mà chọn bút cho con á mà đối với ờ, những bé mà có học luyện chữ với mình á à, thì ờ, các bạn cứ yên tâm à, mình không có ừ, chọn bút ngẫu nhiên cho bé đâu mình phải cho bé test trước hết bé test test trước bé viết được thì mình mới ờ, cho bé sử dụng các bạn có nhu cầu về các loại bút hay là cần tư vấn ờ, bút các bạn có thể ờ, nhắn tin cho mình à, hoặc là à, liên hệ mình qua số điện thoại là 03 897 83 016 mình tên là Hồng Long à, xin chào các bạn